Xin chào toàn thể quý đầu tư. Tuần qua là một tuần tăng giá nhẹ của cậu vàng. Trong tuần thì cậu vàng xuống thấp nhất là vùng 1724, 21 à, lên cao nhất là vùng 1760. Có thể nói là biên độ tuần qua chỉ có là chưa đến 40 đô. Một, một tuần biến động hơi nhẹ nhàng. Có thể nói là cậu vàng đang tiếp tục tích lũy để chờ bứt phá. Tuần qua chúng ta kỳ vọng cậu vàng về 1705 à, để chúng ta mua giá vàng không về đến nơi. Đấy, giá vàng có bứt 1745 à, lên một, cao nhất là 1760 sau đó đã test trở về 1730 trước khi đóng cửa 1749.5 xu hướng tăng của cậu vàng thì đang được hình thành khá rõ nét tuy nhiên cái xu hướng tăng mạnh thì chưa xuất hiện cậu vàng vẫn đang mắc kẹt ở cái vùng giá quanh vùng giá 2x lên đến 5x à, này khá là lâu có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi tuần tới sẽ có sự đột phá về tin tức cơ bản thì tuần qua ngày thứ hai thì không có thông tin gì. À, tâm điểm của chúng ta chính là cuộc họp đêm ngày thứ tư của FOMC, à, ờ, cuộc họp uh, ờ, FOMC meeting. Biên bản cuộc họp FOMC thì chúng ta như chúng ta biết là trong biên bản cuộc họp này thì Fed nói rất rõ là tiếp tục quan sát các tín hiệu phục hồi nền kinh tế. Nền kinh tế phục hồi nhanh nhưng mà chưa chắc chắn và Fed chưa phát đi một cái tín hiệu gì về việc uh, tạm dừng kích thích hay là thu hẹp kích thích hay tăng lãi suất. Do vậy thị trường tuần qua uh, vẫn biến động uh, theo xu hướng giằng co, theo kỹ thuật là chính bởi vì thông tin thì không có gì mới. Đối với tuần tới thì sẽ có nhiều thông tin mạnh về cơ bản có thể ảnh hưởng đến biến động của giá vàng. À, ngay đầu tuần thì buổi sáng thứ hai chủ tịch Fed phát biểu, cái này thì chủ tịch Fed chắc phát biểu phát biểu nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều bởi vì quan điểm của ông vẫn đang nhất quán tuy nhiên ờ, đến ngày ờ, thứ ba chúng ta 7 giờ 30 tối chúng ta sẽ có thông tin về cp và co cp cái thông tin cp này nó sẽ ảnh hưởng biến động khá là mạnh đến cậu vàng nếu cp tăng rất mạnh và tốt hơn cả dự kiến hiện nay kỳ trước là 0.4 đang dự kiến kỳ này 0.5 nếu tốt hơn dự kiến thì hoàn toàn là nó có thể là giúp cho cậu vàng tăng giá khi CP tăng cao thì người ta sẽ lo sợ lạm phát ngược lại nếu CP xấu thì hoàn toàn có thể gây áp lực lên cậu vàng điều chỉnh ngày uh, thứ tư thứ tư thì Mỹ có thông tin dự trữ dầu thô và chủ tịch Fed phát biểu thôi ngày thứ năm thì chúng ta lại có một thông tin mạnh nữa đó là doanh số bán lẻ kỳ trước thì doanh thu bán lẻ âm rất là sâu âm 2,7 và 3% uh, core sale và retail sale uh, kỳ này dự kiến cái doanh số bán lẻ này sẽ tăng rất mạnh tăng 4,7% đối với doanh số bán lẻ lõi và 5,3% đối với doanh số bán lẻ bên cạnh đó thì có chỉ lý số Philippines về sản xuất và số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp nên có thể nói là ngày thứ năm sẽ là ngày có nhiều tin và tin rất mạnh dự kiến cộng vàng sẽ biến động mạnh ngày thứ sáu thì vào buổi sáng 9 giờ chúng ta sẽ chú ý đến thông tin CPI của Trung Quốc nhé à, à GDP tôi xin lỗi GDP Trung Quốc kỳ trước là 6,5% dự kiến quý này sẽ một quý bùng nổ GDP Trung Quốc sẽ vào khoảng 18% chúng ta chờ đợi xem cuối cùng thì chỉ số thế nào à, đối với Mỹ thì 7 giờ 30 sẽ có chỉ số là giấy phép xây dựng và lượng nhà khởi công mới cũng như là có chỉ số niềm tin tiêu dùng vào 9 giờ có thể nói là tuần này tin giải đều thứ ba thứ năm thứ sáu do vậy nhiều khả năng cầu vàng tuần tới sẽ là một tuần biến động mạnh chúng ta kỳ vọng cầu vàng sẽ có những bứt phá sẽ có những đột phá bên cạnh đó thì ờ, tuần tới à, chỉ số DXY tuần trước của chúng ta thì có điều chỉnh giảm Tuy nhiên nó giảm không quá mạnh, do vậy cậu vàng cũng không tăng mạnh. Tuần tới thì kỳ vọng DXY thì nó lại không giảm các bạn nhé. Kỳ vọng tuần tới DXY có thể tăng nhẹ. Nếu DXY tăng mạnh thì nó sẽ gây áp lực đến cậu vàng. Tuy nhiên nếu DXY tăng nhẹ mà giữ vẫn giữ trong biên độ 9293 thì cậu hoàn toàn có thể cậu vàng vẫn sẽ biến động theo kỹ thuật và có thể không bị ảnh hưởng nhiều về chỉ số DXY. Đối với chỉ số lãi suất bond của Mỹ 10 năm thì sau khi chạm ngưỡng cao nhất 1.8 thì hiện nay chỉ số bon của Mỹ đang điều chỉnh quanh 1.66 1.7 nói chung là nó nó vẫn đang xuống xuống tăng đấy các bạn nhé ngắn hạn chart daily thì nó cho tín hiệu điều chỉnh tuy nhiên từ chart tuần đặc biệt là chart tháng thì vẫn đang cho tín hiệu tăng rất là mạnh mẽ do vậy nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới hiện nay đang điều chỉnh có lẽ là tạm nghỉ để lấy đà thôi đó là về USD thì chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết cầu vàng cầu vàng của chúng ta tuần qua điều chỉnh điều chỉnh xuống vùng 1721 sau đó bật lên tuy nhiên nó chưa lên được mạnh hiện nay trên chart H4 thì nó cũng đang thể hiện cái rõ xu hướng đi lên của cậu vàng Đấy. chart daily thì cũng đang thể hiện cái xu hướng đi lên của cậu vàng thôi cái mô hình hai đáy của chúng ta tuy đường viền của breakout giả ở vùng 1755 nó sẽ cần vượt qua khu vực này để tiếp tục hướng đến vùng giá trên 1.800. Tuần tới thì dự kiến cậu vàng chúng ta sẽ vẫn là xu hướng cậu vàng sẽ là đi lên, xu hướng dự kiến vẫn là đi lên. Do vậy xu hướng chính cậu vàng chúng ta vẫn canh mua thôi nhé. Chúng ta sẽ canh mua quanh m 200 trên H4 nhé. Tức là chúng ta canh mua quanh vùng 1725 1730. Chúng ta dừng lỗ khi nếu cậu vàng phá qua đáy tuần trước, tuần trước là 1721 như vậy chúng ta dừng lỗ tầm 1720 hoặc là 1718 là ok rồi Đấy. ngắn hạn thì chúng ta hướng đến cái đường viền cổ là 1760 đây vượt qua 1760 chúng ta sẽ hướng đến 1008 do vậy khả năng là chúng ta mua ở vùng 1725 1730 đấy nếu giá hướng đến vùng 176 60 thì chúng ta rời dừng lỗ về hòa giá vượt qua 1760 chúng ta tiếp tục mua lên và hướng đến vùng 185 1820 đó là xu hướng chính cậu vàng tuần tới chúng ta chủ yếu canh mua không canh bán nhá chúng ta chỉ canh bán nhẹ khi cậu vàng tiến đến vùng 1715 1720 thì vùng này chúng ta lại hoàn toàn có thể bán và chốt lời khoảng 20 đến 30 giá dừng lỗ 10 giá là phù hợp đó là về cậu vàng xuống chung của cậu vàng thì chat H4 vẫn báo lên thôi giá đã vượt qua M200 rồi chat daily thì vẫn tiếp tục báo là phục hồi giá sẽ hút về thôi không không có gì bất ngờ đó. chúng ta nhìn thấy là khi giá đã vượt qua m 200 thì nó sẽ tiếp tục được m 200 nâng đỡ nó có thể test lại trên dưới m 200 tiếp tục bứt phá lên thôi nó giống như khu vực này thôi khi giá đã vượt qua m 200 xuống rồi thì m 200 sẽ đóng vai trò là kháng cự đấy hoàn toàn có thể giá chưa đi mạnh mà nó có thể đi lằng nhằng tích lũy cũng lên chưa biết được nhưng xu hướng chung của nó là đi lên thôi chúng ta canh dưới mua lên nhé đó là về cậu vàng đối với uh, ờ, do đặc điểm của chỉ số DI của chúng ta tuần tới chúng ta dự kiến là DI test M200 quanh vùng 92 sau đó sẽ tiếp tục đi lên trước mắt là hướng đến vùng 935 đã 93 935 như vậy xuống chung của đô la tuần tới sẽ là xuống phục hồi nhá đô la phục hồi thì các cặp tiền tệ gắn với đô la nhiều khả năng xuống đấy nên chúng ta sẽ canh các cặp tiền tệ gắn với đô là chúng ta canh trên bán xuống đồn ra dầu thì tuần qua giá dầu tiếp tục đi đi ngang với một biên độ rất là khó chịu đấy giá dầu đi trong cạnh từ 57 năm lên đến 61 năm chưa phá qua nhé tuần tới có lẽ chúng ta nên canh khi nào giá vàng phá giá dầu phá qua cái chen này à, đang đặt ở 57 giá và dầu đóng cửa dưới 57 các bạn sell cho tôi nhé còn không các bạn cứ ngồi ngoài chúng ta chờ giá dầu cần một tín hiệu breakout rõ ràng đó. phá 57 nó hoàn toàn có thể hướng về vùng giá 45 43 thì chúng ta hoàn toàn có thể sell dừng lỗ khoảng một giá một giá rưỡi còn chốt lời 5 đến 7 giá là phù hợp đối với Uzi Uzi thì ngắn hạn đang điều chỉnh các bạn nhé nhưng xu hướng chung của Uzi thì vẫn đang là tăng giá do vậy Uzi thì nếu điều chỉnh tuần tới không không nhìn thấy điểm bán đâu các bạn ạ có lẽ Uzi chúng ta canh canh nó test trên chúng ta mua lên thôi đây cái khu vực test trend của nó đâu đó rơi vào 10.7.5 đến 10.8 à, 107.5 nhé 107.7 đấy khu vực này chúng ta canh mua chúng ta chờ nó test trend thôi chúng ta canh mua chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời cho 50 pip cho tôi đối với u cạc tuần trước chúng ta bán thành công rồi đúng không ạ chúng ta bán ở khu vực này 1.2630 2650 giá cũng đã xuống nhưng mà tuy chỉ xuống được 100 pip thôi tuần tới thì khu vực này vẫn là khu vực chúng ta canh bán nhé vẫn là test trend này thôi 1620 630 nếu giá test lên còn giá không test lên thôi đấy trường hợp ngược lại nếu giá test xuống thì chúng ta vẫn có thể canh mua quanh vùng 12380 1.4 dừng lỗ 50 pip và chốt lời trong 50 pip cho tôi EU EU tuần trước thì phục hồi như chúng ta dự kiến thôi đấy dự kiến đầu tuần này EU vẫn có thể phục hồi tuy nhiên USD sẽ mạnh lên về sau do vậy chúng ta sẽ canh EU phục hồi lên để chúng ta bán nha điểm EU phục hồi mà chúng ta canh bán sẽ là quanh khu vực uh, Fibo 50 đây đó 1.2 nhé 1.2 cộng trừ 10 pip nhé các bạn dừng lúa tôi 50 pip và chốt lời 200 pip cho tôi cho 50 200 pip AU thì chat của AU khá xấu chúng ta sẽ không tìm được điểm vào điểm ra đâu nên AU tuần tới chúng ta sẽ không mua bán gì cả GU thì tuần tới chúng ta tiếp tục canh bán thôi GU đang đi trong cái kênh giảm giá rồi tuần tới nhá chúng ta sẽ canh bán vậy canh bán tại đâu nếu GU phục hồi trở lại khu vực này 1.3850 nhá 3850 3860 chúng ta bán nhá chúng ta dừng lỗ GUG thì chúng ta dừng lỗ tối 60 pip nhé chốt lời 200 đến 300 pip GJ cũng vậy chúng ta sẽ canh bán bởi vì UJ giảm ờ, G giảm thì rõ ràng không có lý do gì GJ chúng ta không canh bán cả đối với GJ nhé chúng ta sẽ canh khi giá hồi trở lại khu vực này khu vực Fibo 50 đây cũng là khi Junsen đây à, ờ, 151.6 ờ, nhá cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ khi phá qua giá vượt qua 152.1 dừng lỗ 60 pip cho tôi còn chốt lời các bạn chốt lời GG nên chốt lời tầm 250 đến 300 pip cho tôi GN GN vẫn đang trong xu hướng giảm giá rồi Tuy nhiên chúng ta phải chờ phục hồi lên để chúng ta bán thôi nếu đối với GN nhé chúng ta sẽ canh bán khi giá phục hồi trở lại khu vực 1.9650 1.9650 cộng trừ 10 pip nhé, Bạn dừng lỗ cho tôi GN 60 pip và chốt lời 200 pip. GAU thì thôi, chúng ta không giao dịch gì cả. Đó là toàn bộ nhận định, ờ, phân tích nhận định cái xu hướng thị trường tuần từ 12 cho đến 17 ờ, tháng 4 năm 2021. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.